ចង់ទៅដល់ខ្លួនទៀតអើយវាយទៅពេលវាយចង់ទៅដល់ខ្លួនទៀតអូនេះមកលុតទេហើយលើបិទអស់លីងបិទអស់ហើយបងប្អូននេះថាមកទិញទឹកអមម្ដងលើបិទផ្សារអស់លីង ទេមកធ្វើបាត់អស់បាត់ហើយយើងនៅបាត់ទ្វីអស់ចូលឆ្នាំចិនថ្ងៃទី1 bật hòa vào đâyបើតាមកន្លែងដាក់វាដាក់ឡើងដៃដាក់វាយអឺ ăn đi lối lối đau rồi mấy cái này nhỏ bọc bờ chậm ra đã đó công an đã đó công an đã đó Rồi, rồi, rồi. Rồi, bye, bye. Thằng lấy tay bình nữa Mũi tiền Mũi tiền Cao đó Rồi phải của mùi Ok, chạy Thấy, thấy nó phê chnia ban này rồi Cái ấy nè Một cầm búa nói Nó nè, vay một lạng anh nó nè ừ. ដាក់មួយបាយបាយបាយទៅខ្លួនតែខ្លាំងបាយកន្លះតោះទៅតោះក្បាលបាយជួយចង់ទៅនឹងខ្លួននេះអើយបាយទៅពេលវាយចង់ទៅនឹងខ្លួននេះអូ126 ថតអត់ឃើញទេបាទប្រកួតបាល់មិត្តភាពមើលថតគេអត់ដាច់កម្ពុជាក្មេងអឺចូលសាយទេចោលទៅគាត់ថតមិត្តភាព កម្ពុជាខ្មែរតែខ្ញុំចុះពេលបាទគេចាប់ឲ្យបណ្ដោយដាក់ទ្រូងបាទគេបោះមកចូលចូលចូលតែចូលតែយកបាន ហើយអាចបានលៀនតែអត់ទៅណាមកដាក់អត់មកញ៉ាំតែមកចេះបឡោះយូរទៅហើយឃើញប្លុកប៉ុណ្ណឹងណាហូតទេតែចាំមើលតែប្លុកហូតទៅបោះហើយហើយឈប់ព្រួយទេបោះហើយកាចាំអត់បោះអូរត់រត់ប្លុកមករោណាតុយរោណាតុយញ៉ាំ ទៀតទៅប៉ះ77ប៉ះលេខ7 19ប៉ះលេខ10លេខ10លេខ7បាទអូលេខ7ដូចទំងើបឈឺអាបើអានោះអត់មានអាវមិនលេខអាចសុបដល់77ត្រៀមហើយអូសុបដោជួយមើលតែខ្ញុំចូលទៅមើលហើយតាមមក មកនេះធ្វើស្អីឲ្យងើបអើយចាំទីល្អហាហាលុបចូលយ៉ាអើយសុតនេះសុតទម្លុះសណាញ់បដ ாய் ឡើងលើវិញឡើងលើវិញឡើងឡើងឡើងនេះជុំចោលឡើងលើវិញខំជុំស៊ីអូយវាទៅអីអូហេវាឡើងមកគិល មកមានពីដៅបែកវាមកបងមកពាន់ទេកំដរលេងណែពាន់ពាន់យាមពាន់ពាន់មួយអ្នកសក់ពីបាយឲ្យទៅខ្លួនវាទៅមើលនេះទៅអត់ណាស់ណាមួយបានចុះពេលជាប់ជើងលេខ7ហើយអើអើអើ គាត់ចេញទេបងមើលគេចន់ឆ្ងល់ឆ្ងល់លេខ7រត់5មាត់ចុះចាប់ទៅបងអត់វាអត់ឆែកចេញទៅបាទអូនខ្ញុំបាច់ពេកខ្ញុំមិនមិនច្បាច់លេលេលេលេលេលេលេទីទ្រុសនេះទៀតមកអូស្រួលបងហ្នឹងហើយមិនណាអីអូកុំច្បាច់ À! <laughs> Ô, hồi cầm lặng đầy ra ung ra tiếp rồi giật ồn quá. Ủa mà ờ lấy chấm á. Cầm ra đây. Ờ lái lên, hai lên. Chết. Chấm đi. Từ đến như thế lên tích. Ờ ờ từ đến lên. Ờ, ờ. ờ, thế đang nó khó mà. Ê mình lấy ba lực ái chạy không chạy phép đi. <laughs> Đánh đánh đánh. Đánh đánh đánh. Rồi mình đã thấy đây chúng bót chết mà tim rồi bót chết tình cho tôi chú kìa tình cho tôi chú kìa một con một con à Bốn bốn vô hộp cuối ai tao sao rồi. Tao rồi. Mày chở anh hoài. Mày chở anh hoài. Thiếm á. Rồi, cặp này sạt nữa. Rồi đặt cho châu nó xe không à. Đặt ba rồi. Ba trai châu chân đó, nó sao bạn ốc à. Bắt chứ.

Bước à. Linh linh gục. Có rồi. Thôi rồi. Ờ. Mình lâu sạch ăn vậy đây máy ăn mà lại làm lại ăn nó phơi nè anh em lấy được luôn cầm tay miệng lên lẹ nó là Để không bỏ lỡ những nước nguyên của món ăn mình tí mười một tuổi người ta vẫn lớn mà nhiều thì chặt tâm mà một đợt tờ một phòng ừ cái loại hai nóng ăn chứ mất là sao lắp lắp có số ba nó ngay lắp Hồ Chí Minh nha Hồ Chí Minh là mốc bạn Hồ Chí Minh là mốc bạn coi em phật thì bằng mình chứ bài chứ rồi chắc rồi dạ dạ dạ dạ dạ dạ trời trời trời trời bây giờ bây giờ bây giờ giá thôi chém bắt cái này chứ em nghiêm không không nghiêm nói rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi